dạ, từng từng rồi đó là ừ, tôi nói đến đề tài nên đọc cái gì và tại sao tôi nói chỉ có mới có phần đầu thôi à, chỉ mới nói phần đầu thì nó hết giờ rồi thì cái bài giảng sáng nay trưa nay đó, là mình nói cái phần còn lại thì bữa hôm đó tôi có trình bày một chuyện mà tôi cho là căn bản đó, đó là cái nội dung à, đại lược của tâm tạng thì cái phần nào là cái phần tục ngôn và cái phần nào là cái phần do các cái vị kiết tập ờ. tôi chỉ nói đến đó thôi còn cái phần tiếp theo là chúng ta ờ, người phật tử chúng ta nên đọc cái gì và tại sao thì chúng tôi chưa có nói chưa có nói bên ờ, Phật giáo Bắc truyền có một câu rất là đáng quan tâm đó là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết có nghĩa là mình cứ bám chặt vào từng chữ ừ, trong kinh mà mình hiểu cái kiểu tra từ điển đó à, lấy chữ mình ờ, lấy chữ hiểu chữ đó thì cũng không xong tam thế Phật quan tức là mình nói quan chư Phật mà ly kinh bất ờ, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết có nghĩa là bám bám từng cư từng chữ trong kinh đó, hiểu thì kiểu trẻ con thì không được mà rời kinh một chữ thì là lời ma chứ không là lời phật vấn đề nằm ở đây thời thời kỳ này thì chúng ta có rất là nhiều phương tiện uh, truyền thông về à, những, uh, về chữ nghĩa thì có về mà mà mặt chữ thì chúng ta có sách in rồi báo chí thì rất là tiện lợi thoải mái chúng ta có thể qua internet chúng ta có uh, hình ảnh âm thanh um, sống động trực tiếp um, cho nên đó là từ chỗ đó, chúng ta có nhiều cái điều kiện để mà rao giảng truyền bá Phật pháp nhưng mà bên cạnh cái cái sự mà mà tiện lợi đó cho chánh pháp thì nó cũng có tiện lợi khác đó là tiện lợi khác cho cái bất thiện đó có nghĩa là ừ, thời này thì có rất là nhiều thầy bà ừ, tràn lan trên internet ừ, tràn lan ở đây chúng ta tuyệt đối không có có nhắm đến một cá nhân một tổ chức nào để chúng ta bài xích cái đó là cái chuyện là đại kỵ nha đại kỵ ờ, chúng ta chỉ nói một cách khách quan thôi có nghĩa là thời này thì chánh tà đó là coi như là lẫn lộn ở trên internet và một người phật tử đa đoan tục sự không mấy khi có thời gian để mà tra ờ, cứu tham khảo ừ, một cách tường tận sâu sắc ừ, nghiêm túc khách quan bình tĩnh sáng suốt rất là khó cho nên hên xui à, hên xui có nghĩa là mình gì mình ờ, có ai đó tặng cho mình một cuốn sách hoặc mình tìm thỉnh ở đâu đó được cuốn kinh à, hoặc là mình online mình vào Facebook hay là YouTube mình mở ra thì hên xui hình hình xui đi nghĩa là sao trong bài giảng intensive ngày hôm qua bên Đức chúng tôi có nói chuyện này có nghĩa là do cái tiền nghiệp ờ, thiện ác quá khứ rồi khuynh hướng tâm lý ừ, rồi cộng với cái môi trường sống mà chúng ta có cái nền tảng ừ, thiện ác khác nhau ừ. thì hôm qua tôi nói rằng mỗi người đó cái phiền não của mình nó có cái code riêng cái code riêng chứ không có giống nhau ví dụ như có người tham là là tham người này không giống tham người kia Dạ, tham người này nó, nó nhiều tà kiến tham người kia nó ít tà kiến sân cũng vậy dạ, rồi, rồi si cũng vậy dạ, tham sân si ái mạng kiến nghi ganh tị bụng xỉn hôn thụy trạo hối ừ. thì ai còn là phàm phu thì tất cả phiền não cũng đều có ờ, đầy đủ không có mẻ một gram là hết tuy nhiên vì cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cho nên đối trước một cái trần cảnh thì à, mỗi người ờ, có hai cái hướng à, có hai cái hướng phản ứng phản ứng tích cực có nghĩa là trước một trần cảnh chúng ta có tâm lành à, có người thì trước một trần cảnh như vậy họ có tâm từ có người thì uh, bi hỷ xã chánh niệm thiền định trí tuệ có người trước cái trần cảnh như vậy thì họ tham sân si vân vân thì trong như tôi vừa nói cái tham mỗi người khác nhau vì sao vì cái nền tảng tâm lý nền tảng nhận thức của chúng ta từ từ nhiều đời nó đã khác nhau cộng với cái sự vung bồi tài bồi của kiếp này từ những cái điều kiện môi trường chung quanh mình từ bé cho đến bây giờ nữa tất cả những cái đó nó làm nên cái sự khác biệt ừ. giữa cái này với người kia cho nên nó là trước một trần cảnh trần cảnh thì, thì, thì cái phản ứng thiện ác của chúng ta đã khác nhau và ngay trong giữa những người mà có cùng cái phản ứng thiện đó, thì cái thiện của người này nó cũng khác cái thiện của người kia nha cho nên nhìn một cái lá me bay thì có người thì họ chỉ nghĩ đó là một chiếc lá hả nhưng có người họ nhìn chiếc lá me bay họ nhớ về một kỷ niệm cũ ờ, vui có người thì nhìn một chiếc lá me bay họ nghĩ về một kỷ niệm buồn có người họ nhìn chiếc lá me bay họ nghĩ về một cái chuyện gì đó để cho họ sợ sợ vui buồn giận nhớ nhung tiếc nuối hối hận dễ sợ chưa chỉ là một chiếc lá me thôi chỉ là một sợi tóc thôi mà nó nó có thể khơi gợi chúng ta rất là nhiều cái tâm tình hoài cảm cảm xúc khác nhau thì nói gì là một trang kinh à, cái chuyện mà chúng ta tìm thấy một cái cuốn sách để mà đọc đó, là nó đã rắc rối rồi à, tôi tôi tìm được cái cuốn ờ, A quý vị tìm được cuốn B C D F các vị thấy chưa cuốn sách mà mình tìm phải có được trên tay nó đã khác nhau rồi cái điểm tâm đắc của mình trong cái quyển sách đó nó cũng khác nhau và cho cô giàu hai người cùng thích một chương ở trong cuốn sách đó thì mỗi người thích một kiểu cái sâu cái rộng cái cái sâu cái cạn cái rộng cái hẹp ừ, của mỗi người cũng không có giống nhau các bạn thấy dễ sợ chưa có nghĩa là chúng ta đi vào cái hành trình sinh tử với tất cả sự khác biệt không ai giống ai hết đó. Ừ, không ai giống ai hết cho nên đó, khi mà chúng ta có đủ cái cái cái, cái cơ may cái vận hội cái duyên lành để mà mang được cái thân nhân loại đó thì ở được một cái nơi chốn rồi có điều kiện giáo dục điều kiện truyền thông đó là một cái phúc nha mà mà mà mà mà có được những cái điều kiện đó nó cũng chưa có đủ nó mới là phúc thôi mới là mới là cái dạo đầu thôi mới là cái màu đầu thôi nhưng mà còn cái cái phần tiếp theo nữa là chúng ta đón nhận chúng ta đánh giá nhẹ cái trang sách của trang kinh nó ra sao nó lại là một chuyện khác thì, à, thì nói mông luôn như vậy chúng ta phải có một cái tiêu chí một cái chuẩn mực nào đó một cái khuôn thước nữa để chúng ta theo chứ chứ nói bây giờ nói cả buổi bây giờ bây giờ chúng ta đọc cái gì thì để trả lời câu hỏi này có lẽ là chúng ta phải nhắc đến một cái bài kinh ngắn thôi trong à, tăng chi bộ nha có lần đó bài Gutami ừ, di mẫu của Thế Tôn à, đến thưa với, với ngài là bạch thế tôn ừ, hàng hậu học đời sau ừ, họ sẽ phải ừ, ờ, nghe thấy rất là nhiều cái hướng dẫn có cái nhãn hiệu là Phật pháp và họ sẽ phải dựa vào đâu để có thể xác định minh định được đó là lời của Thế Tôn thì Đức Phật ngài dạy rằng cái pháp môn nào mà càng theo đuổi càng hành trì mà giúp cho người ta được cái sự an lạc thì đó là chánh pháp càng theo mà mình càng trở nên tinh tấn đó là chánh pháp càng theo mà mình càng trở nên dễ nuôi nuôi dễ nuôi dưỡng tức là dễ dễ dàng ừ, chấp nhận mọi cái ừ, tình huống trạng huống hoàn cảnh vật chất ừ, để mình có thể sống được một cách an lạc gọi gọn nói gọn là dễ nuôi đó thì đó là chánh pháp yeah có những khi chỉ vì cái ăn cái mặt cái ở của mình nó mà nó làm cho khổ mình khổ người thì cái đó là, là, là không xong nha cái cái pháp môn nào cái đường lối hành trì nào mà càng theo đó người ta càng chán sợ đám đông <coughs> xin lỗi à, càng chán sợ đám đông ừ, càng ưa thích sống viễn ly độc cư thì đó là chánh pháp đó là những cái tiêu chí ừ, mà nói gọn lại <coughs> nói tám tiêu chí mà mình nói gọn lại thì có nhiều cách nói gọn lắm giống như là ở trong ờ, ở trong chú giải nói rằng cả chánh tạng nữa chánh ngữ là sao chánh ngữ là cái cái cách thức ừ. cái đường lối phát biểu nào mà nó dẫn về bắt chánh đạo thì đó là chánh ngữ yeah. cái đề tài đàm thoại nào mà nó dẫn cho mình về cái chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh định thì đó chính là chánh ngữ à, cái ngôn từ nào cái trạng thái tâm lý nào à, cái trạng thái tâm lý nào cái tình trạng tâm lý nào mà giúp cho chúng ta có được ừ, có được những cái ngôn từ những cái ngôn từ mà mà hỗ trợ cho bác chánh đạo thì đó chính là chánh ngữ nhớ nha nhớ thì ở đây cũng vậy ngài nói là cái cái pháp môn nào cái đường lối nào mà nó giúp chúng ta có được mấy cái điều tôi vừa nói là tinh tấn rồi viễn ly rồi hiểu dục rồi tri túc thì đó chính là là, là, là chánh đạo là Phật pháp mà nói gọn nữa nghĩa là cái đường lối nào mà mình càng theo đó, cái giới mình nó tốt hơn cái định mình tốt hơn cái tuệ mình tốt hơn và chính ngài chánh cha ngài cũng nói ngài nói rằng đó là cái cái đặc điểm đặc điểm của Phật pháp là mình càng theo mình càng có khả năng buông bỏ ngài nói gọn lắm ngài em thanh tra em ngài thanh tra người thái đó ngài nói bây giờ phân tích ra cho nhiều và cuối cùng đó, thì cái khả năng buông bỏ chính là cái đặc điểm của giáo pháp thì uh, buông bỏ làm sao cái cuốn sách nào mà dĩ nhiên người phật tử mình nó khi mình biết đạo rồi thì mình không có đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình đúng không tiểu thuyết tình cảm tâm lý xã hội mình có thời gian mình đọc rồi mình không có thời gian đọc ba cái truyện tàu thủy thử tam quốc kim bình mai ờ, ờ, rồi ờ, tây du ký mình có rồi rồi mình cũng không có thời gian đọc ba cái sách triết học tư tưởng của thế gian triết đông triết tây mình cũng không có nhiều thời gian để đọc cái đó thì như vậy đã là phật tử thì chúng ta gom gọn là chúng ta đọc phật pháp đúng không mà phật pháp thì nó là mênh mông phật pháp rồi có nam tông bắc tông rồi ờ, kim cang thừa mật giáo tụng lâm hết vậy mình đọc cái gì thì mình lấy cái tiêu chí hồi nãy tất cả những tiêu chí mà tôi vừa trình bày cái cái cái cái cái, cái ngôn từ nào cái chữ nghĩa nào mà nó giúp cho mình ờ, có được cái sự củng cố ở trong bát chánh đạo có được sự củng cố ở trong các cái hạnh lành trong bà bảy phẩm bồ đề thì đó chính là cái mà mình cần nghe cái mà mình cần đọc và mình kết hợp luôn ừ, cái đề cái cái gợi ý của ngài ngài cha ngài nói cái đặc điểm của Phật pháp đó là mình càng theo mình càng có khả năng buông bỏ thì trong bài giảng bữa nay tôi đặc biệt nói về cái, cái chữ này tại sao mà tôi đưa ra các cái tiêu chí ừ, bác chánh đạo rồi bác đoán Phật pháp rồi xong rồi bây giờ tôi đưa lại chốt lại còn lại một tiêu chí của ngạ tranh cha đó là cái ngôn từ nào chữ nghĩa nào kinh sách nào mà nó dạy cho mình khả năng buông bỏ tốt thì cái đó chính là chánh pháp bây giờ mình cùng nhau bàn cái chữ buông bỏ buông bỏ làm sao thứ nhất mình đọc cái sách đó mình không có tiếp tục đắm đuối đê mê trong cái đời sống hưởng thụ nữa không có tiếp tục đắm đuối ờ, chìm sâu trong cái đời sống tình cảm nữa đó là một bước tiếp theo mình đọc cái đó mình nghe cái đó suy tư về cái, cái, cái, cái đề tài đó thì mình ờ, bớt hưởng thích hưởng thụ nè à, bớt tình cảm nè bớt cái oan trái nè nội kết nè thù hận nè xung đột nè mâu thuẫn với người khác đó đó là dấu hiệu đó là cái, cái là buông bỏ thứ nhất cái chuyện đầu tiên là buông bỏ cái bậy à tức là nhớ, rồi nên nhớ cái điểm này bất cứ một cái cuốn sách hay là một cái bài giảng nào mà nó không có mang cái hơi hướng buông bỏ mà nó không có mang cái hơi hướng mà gọi là yeah, ràng buộc yeah, trói chặt nó dạy cho mình trói chặt vào một cái gì đó dầu đó là trói chặt vào cái niềm tin à, trói chặt vào một cái niềm tin trói chặt vào một cái đường lối nhận thức thì bản thân nó đã có vấn đề thí dụ như vị đạo sư vị thầy nào đó nói cho chúng ta bao nhiêu điều hay ho nhưng mà nếu mình lắng tâm lại mình thấy ngầm cái ý ngầm của cuốn sách đó ý ngầm của cái ngôn từ đó cái ý ngầm của vị thầy đó là khuyên mình hãy tôn vinh cái đường lối của vị đó tôn vinh cái con người của vị đó nhớ nha đại kỵ nha đại kỵ cái đó khi mà mình thấy rằng đó là Ờ, cái, cái cái cuốn sách nó càng bọc mà mà nó càng ờ, khiến cho mình có cái khuynh hướng dạ, tham thích bất mãn dạ, chống đối ràng buộc dạ, với một cái người hay là một cái sự vật hay là một cái đường lối nào đó là bản thân nó đã sai rồi nha một cái vị đạo sư thứ thiệt là chỉ giấu mặt và rọi đường cho người ta đi tôi nói thiệt chậm chỗ này đạo sư thứ thiệt đó là giấu mặt một tay che mặt một tay cầm đuốc để rọi đường cho người ta đi ở đây mình không có nên tạm thời mình không nên nhắc đến cái trường hợp mà Đức Phật ngài tự tuyên nhận ngài là chánh đẳng chánh giác bởi vì ngài chỉ một mình ngài là vị mà coi như là duy nhất có cái thẩm quyền đó mà cũng nên nhớ cái này là có những trường hợp đặc biệt thì ngài mới làm cái chuyện tuyên nhận như lai là a la hán chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngữ không gì ta không biết Ờ, thì chỉ có thế tôn mới có cái thẩm quyền đó bảo có bao nhiêu người được như thế tôn nha ừ. cho nên ở đây mình không nên nhắc đến trường hợp đó trường hợp tuyên nhận đức phật ngoài trường đức phật ra thì tất cả những vị thầy khác tôi nói nói tôi nói thiệt chậm ngoại trừ đức phật ra mà cũng đôi lúc thôi chứ không phải ngày luôn luôn là ngày muốn cho người ta thấy rõ cái 32 tướng của ngài thấy rõ cái vân ngào quang sáu màu của ngài không có không hề có ngài không có được cái gì từ cái chuyện hết ngài vì lòng đại bi tùy duyên có đôi lúc ngài làm cái chuyện đó cái chuyện tuyên nhận chỉ là vì lòng đại bi vì cái đối tượng đó họ cần phải được nghe như vậy cho nên ngài phải nói như vậy chỉ có một mình ngài thôi chứ ngài sẽ là phát không hề như vậy ngài sẽ là phát là mở miệng ra là thế tôn đã dạy thế này thế tôn đã dạy thế kia và ngay trong cái đêm cuối cùng mà, mà trước khi viên tịch đó, thì thân mẫu của ngài đó thấy chư thiên phẩm thiên xuống chầu hầu ngài hào quang sáng rực thì bà mới hỏi đó là ai thì ngài nói đó là đế thích đó là tứ thiên vương đó là phạm thiên thì khi mà bà thân mẫu nghe nói đến phạm thiên mà bà giật mình bởi vì bà là đệ tử của của bà la môn giáo cả đời thờ phụng phạm thiên thiên xem phạm thiên là chí tôn vô thường là sáng tạo là thượng đế ừ, người mà cha của muôn loài mà bây giờ nghe nói phạm thiên xuống hầu con mình thì bà giật mình thì ừ, thì ngài sẽ là phất ngài nói thế này xin mẫu thân hãy nhớ rằng ừ, tất cả những vị đến hầu đêm nay đều là học trò của đức bổn sư hết á từ cái lúc mà ngài còn trụ thai trong bụng mẹ đến lúc ngài chào đời rồi lúc ngài ngài ừ, đi xuất gia rồi đến lúc ngài thành đạo đến lúc mà ngài ừ, chuyển vận pháp luân thuyết pháp đạo đời tất thảy những cái giây phút đó thì những nhân vật ấy đế thích phạm thiên được chầu hầu cung kính lễ lại thế tôn ngài là đạo sư duy nhất của tam giới tức là một lần nữa chúng ta thấy đến giây phút cuối cùng thì ngài sẽ lại phát vẫn không hề nói gì về bản thân mình hết cho nên đạo sư thứ thiệt trừ đức phật ra mình không có nói đến trường hợp đặc biệt của ngài thì trừ ngài ra thì tất cả đạo sư thầy bà trong đời thứ thiệt thì đều phải là một tay che mặt một tay cầm đuốc mà rọi đường cho đời đó là cái dấu hiệu của một cái cái cái cái cái con đường đúng một con đường mà ngay nội dung đã kêu gọi cái sự buông bỏ và cái người mà đứng ra à, làm cái chuyện kêu gọi ấy cũng phải là một tay che mặt và một tay cầm đuốc rọi đường cho đời nha cho nên cái nội dung của của Phật pháp nội dung của kinh sách nói chung những cuốn mà mình cần phải đặc biệt lưu tâm để tìm đọc cái chuyện đầu tiên đó là kêu gọi cái sự lìa bỏ cái ác pháp lìa bỏ cái chuyện xấu chuyện bậy đó. càng đọc mà lòng nó càng tháo cởi tháo cởi cái gì không tiếp tục ừ, thương thích người vật sự kiện nữa đó là cái tháo cởi một cái tháo cởi thứ hai là không có tiếp tục thù oán nội kết oan trái mâu thuẫn xung đột chống phá thì đó là cái tháo cởi thứ hai nói gọn lại là không có tiếp tục bị ràng buộc trong cái thích và cái ghét trong cái đam mê và trong cái bất mãn nữa thì đó là cái nội dung một cái nội dung một của cái tinh thần buông bỏ sách nào bài giảng nào thầy bà nào hướng dẫn mình làm được chuyện đó thì trước mắt đó là cái đối tượng mà mình có thể có thể lưu ý và điều thứ hai là mình đại kỳ tránh cái chuyện mà gọi là thờ tổ thờ tổ chư Phật là đại diện cho chân lý thờ Phật là thờ chân lý ngoài chư Phật ra thì tất cả đều là những người nói theo lời Phật nha nói theo lời Phật bữa hổm tôi có nói rồi nếu sư phụ của mình mà nói sai lời Phật thì hay bằng trời đi nữa mình cũng nên tránh còn nếu mà sư phụ mình nói hay mà nói y chang như Phật thì cái người mình phải mang ơn là Phật chứ không phải là ông thầy cái ông thầy mình có mang ơn là mang ơn ông nắm tay ông dắt mình đi một đoạn đường tới đó là đủ rồi cái niềm mang cái niềm tri ơn cái niềm mang ơn tới đó đủ rồi chứ không thể nào một đời phục lụy tôn thờ thần tượng coi thầy là tất cả quên mất hình ảnh của thế tôn làm nhạt nhòa những cái bóng dáng của đức chánh đẳng chánh giác thì đó là sai nha ừ. tôi nhắc lại nếu sư phụ nói y chang lời phật thì cái người mình phải ờ, tri ơn thật sự cái chỗ mà mình mang ơn người đặt cái niềm mình tri ơn sâu sắc nhất vẫn là thế tôn còn nếu sư phụ nói sai thì có không có gì để nói nha ừ. cho nên điều đặc biệt đại kỵ đó là thờ thầy mà nãy tôi có nói rồi vì mỗi người đi vào cái hành trình xâm tử mù mịt có với những cái hành trang thiện ác khác nhau cho nên trên nền tảng nhận thức ấy trước một trang kinh chúng ta có cái cái nhận thức có cái đánh giá có thể không giống nhau cẩn thận nghe này có những khi sách người ta không có ý nói như vậy nhưng mà do cái vốn lý cái nền tảng nhận thức của mình nó đã dắt mình đi về một cái hướng mà ngoài ý muốn của tác giả dịch giả soạn giả diễn giả nhớ cái này nha cái này rất là quan trọng cho nên cái thứ nhất ờ, cái thứ nhất là tinh thần buông bỏ thì buông bỏ đây là gì buông bỏ đây có nghĩa là cái pháp môn đó lời dạy đó trang kinh đó cuốn sách đó dạy ta bỏ ác theo thiện đó là cái bỏ thứ nhất thì cái ác đây gồm có hai có nghĩa là bớt bỏ được cái đam mê bỏ được cái mâu thuẫn chống trái đó là cái bỏ cái bỏ đầu tiên tức là bỏ cái ác cái bỏ thứ hai là bản thân cái cái cái, cái lời kinh đó bản thân cái quyển sách đó bản thân cái bài giảng đó nó được trình bày trong một cái ý niệm ờ, vô ngã vị tha chỉ còn nếu mà nó được là tuyên truyền rao giảng ờ, theo cái cách điệu ờ, kêu gọi một cái sự thần tượng thờ phụng cá nhân hay là một đường lối một đoàn thể nào đó đó là sai nha đó là cái cái cái cái cái cái, cái tinh thần của bỏ thứ hai cái tinh thần buông bỏ thứ ba đó là sao mình đã bỏ ác theo thiện tốt mình bỏ cá nhân để đi về với cái chân lý đại đồng đó là tốt nhưng mà còn có cái bước ba nữa tất cả những cái gì hay cái gì tốt nhất mà chúng ta có được trên đời này từ nhận thức cho đến hành trì nó tốt bằng trời nữa thì tất cả chỉ là những trạm dừng trên cái hành trình vạn lý mà thôi ngồi thiền một ngày hai buổi một buổi ba tiếng cộng lại là sáu tiếng hay quá nhưng mà nó có phải là điểm cuối để chúng ta tâm đắc để mà dừng lại để mà coi nó là tối thượng là tối hậu hay chưa chưa cái thời thời gian 3 tiếng 6 tiếng nó chưa nó mới là một đoạn đường thôi nó khá 3 tiếng nó khá hai tiếng không đó là khả năng ngồi thôi nhưng mà trong thời gian ngồi đó cái niệm của anh cái định của anh cái tuệ của anh <coughs> cái khả năng an lạc <coughs> của anh nó được bao nhiêu nó ra sao how how long how much cái đó là tính khác nữa ba cái how là how dữ lắm how rồi how long how much chưa chứ còn mình mình cứ nói là là là tôi ngồi 3 tiếng nhưng mà anh an lạc được bao lâu trong cái 3 tiếng đó chứ không phải không phải là ngồi được 3 tiếng nhưng anh chánh niệm suốt 3 tiếng sai anh Đào Anh ngồi ba tiếng anh an lạc ba tiếng anh trí tuệ ba tiếng sai chưa hẳn anh ngồi thì ba tiếng nó mới là con số một thôi nhưng con số thứ hai là anh, anh an lạc được bao lâu trong cái ba đó vậy cái ba nó mới là mẫu số rồi còn cái tử nó là bao nhiêu nha đấy một tiếng trên ba hai tiếng trên ba nửa tiếng trên ba bốn một phút trên ba mười lăm trên ba năm phút trên ba tiếng nha yeah. nha yeah. cho nên ở đây hãy nhớ rằng tất cả mọi thành tựu mọi sở chứng trên cái con đường đạt đến cứu cánh giải thoát đều là tạm dừng hết cho nên cái cái tinh thần buông bỏ thứ nhất là gì là bỏ cái ác theo cái thiện cái thứ hai là bỏ cái riêng để đi về với cái chung và cái thứ ba là phải biết bỏ cái thiện thấp lên cái thiện cao dĩ nhiên mình tu hành mình không có cái ý mà cạnh tranh ganh đua ờ, với người hay với bản thân nhưng mà mình phải có khả năng lìa bỏ cái thấp để lên cái cao lìa bỏ cái hẹp để lên cái cái, cái rộng lìa bỏ cái cái cạn để tới được cái sâu nha nhớ cái đó cái đó là đó là cái lìa bỏ thứ ba cái lìa bỏ một là mới là bỏ ác theo thiện cái thứ hai là bỏ cái riêng để theo cái chung nhưng mà cái thứ ba là bỏ cái thiện thấp theo cái thiện cao thiện rộng hơn lớn hơn sâu hơn cao hơn nhớ nha thì cái tinh thần buông bỏ này bàn bạc phản phất lan tỏa trải rộng khắp toàn bộ cái gọi là Phật ngôn này toàn bộ cái gọi là Phật ngôn tất cả mọi cái pháp môn hành trì tất cả mọi công đức mà Thế Tôn đã dạy chúng ta hoàn toàn và tuyệt đối gói gọn trong cái chữ buông bỏ bố thí là gì là bỏ cái bàn bỏ đi cái bàn tay bụng xỉn mở rộng nó ra bỏ cái bụng xỉn gọi là bố thí bỏ cái vô đạo đức vô hạnh thì, thì gọi là đó là giới bỏ cái phóng tâm bỏ cái thất niệm đó được gọi là thiền là định là tuệ nhớ nhà bỏ cái, cái thất bỏ cái phóng vật được gọi là định mà bỏ cái thất niệm được gọi là tuệ nhớ bỏ cái vô minh để để có được cái minh đó. bỏ cái tà để có được cái chánh và nên nhớ cái tinh thần của Phật pháp cái, cái cái này nó quan trọng lắm anh không cần mong tôi được chánh mà chỉ cần anh bỏ cái tà nhớ nha nhớ cái bài giảng hôm nay đặc biệt tôi nói đến cái chữ buông bỏ đặc biệt tôi nói nhấn mạnh cái chữ buông bỏ anh không cần hướng tới cái chánh mà anh chỉ bỏ cái tà của anh là tự nhiên anh được chánh anh không cần cầu làm thánh anh chỉ làm sao anh đừng có còn là phàm nữa anh không có cần cầu niết bàn mà anh chỉ làm sao anh đừng có còn sanh tử nữa sanh tử nó có nhiều nghĩa lắm sanh tử là chết kiếp này sanh ra kiếp khác đó là sanh tử hồi nãy thiện bây giờ ác đó là sanh tử hồi nãy vui bây giờ buồn đó là sanh tử nha nhớ cái đó và cái cuối cùng đó là lúc dày lúc khác lúc sanh lúc diệt đó là sanh tử tu tập như thế nào để khi mà chứng la hán rồi tắt thở rồi vị la hán không còn sanh không còn diệt nữa thì cái đó mới là cái rốt ráo nhớ nha cho nên ở đây vấn đề ở đây đó là tu không phải để đắc cái gì mà là bỏ cái gì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tất cả hành giả đến với thiền viện hay là tu tập tại nhà luôn luôn nằm gọn gàng trong hai cái hạng sau đây một là tu để đắc cái gì và hai là tu để bỏ cái gì thì theo tôi thì tôi chọn cái tu để bỏ cái gì nó an toàn hơn là vì sao là vì cái cần bỏ mình biết rõ cái cần bỏ mình biết rõ đây là bụng xỉn đây là ganh tị tật đố nhỏ mọn hẹp hòi hèn hạ ti tiện đê hèn mình biết còn mà để đắt cái này cái kia đó mình làm sao mình biết đó là cái cần đắt và chưa kể trên cái hành trình mà để đi tìm cái mình đắt á, cực kỳ nguy hiểm rất dễ ngộ nhận tôi nói hoài giống như nói giỡn mà đó là thật cứ nghe nó mát lạnh lạnh mát mát rợn rợn rồi là bắt đầu nó khoái rồi đó ngồi hồi đó nó ngồi 15 phút bây giờ nó quất cho 3 tiếng là thấy khoái rồi đó ngày xưa nhớ dở bây giờ nhớ giỏi ngày xưa đi nghe đạo không hiểu bây giờ nghe tới đâu hiểu tới đó là thấy khoái rồi đó quá nguy hiểm đấy mà cái quan trọng nhất không học không phải để có trí mà học để nó bớt ngu không phải học để giỏi mà để bớt dốt không phải ngồi thiền để mà mà được niệm mà là để không còn phóng vật nữa không phải tu để được tuệ mà là để bớt vô minh phải nhớ cái đó mình nhớ cái đó rất là quan trọng tu không phải để thành thánh mà là để không còn là phàm à, cái này nó quan trọng lắm tôi đã nói hoài cái cách tu là tu kiểu lụm ve chai và tu kiểu đổ rác tu cái kiểu mà mà đổ rác thì nó an toàn lắm cứ thấy rác là liền thôi còn tu cái kiểu lụm ve chai nó rất là nguy hiểm mặc dù nó hấp dẫn có nghĩa là gặp cái gì cũng lụm mình lụm nhầm cái đá lựu đạn là chết nha và lựu đạn xét nó còn nguy nữa vì cái lựu đạn mà nó mới đó thì cái muỗng của nó cái chốt của nó bật ra không mình biết còn cái thứ lựu đạn xét nó bật ra không mình đâu có biết hồi nãy mình thấy nó xét nó không có bật bây giờ nó cùng cùng nó lăn lăn họ nó sóc sóc nó, cho nên nó lụm nhầm lựu đạn nhầm lụm nhầm thuốc độc là nguy hiểm lụm nhầm chất nổ chất gây cháy là rất là nguy hiểm nha yeah. cho nên tu kiểu đổ rác là cứ thấy rác là liền thôi nó an toàn còn tu kiểu bỏ ra nó an toàn hơn cái kiểu lụm vào nhặt lên cực kỳ nguy hiểm bởi vì cái mình luyện nó cái khả năng mình luyện nhầm á nếu thứ nhất khả năng luyện nhầm nó ít hơn khả năng lượm nhầm đó là cách thứ nhất cái thứ hai cái luyện nhầm nó ít nguy hiểm hiểm hơn là cái cái lượm nhầm cái nào của ăn là hết một cái luyện một cái lượm thì luyện nhầm nó ít có nguy hiểm hơn là cái lượm nhầm không à, kể cả mình có luyện ờ, một ký vàng nó cũng ờ, luyện nhầm ký vàng nó cũng không có nguy hiểm bằng lượm nhầm cái đó lựu đạn nhớ cái đó nha ừ. cho nên là tu là là hành trình đổ rác thấy rác là bỏ nó tốt hơn tu là để bỏ phàm nó tốt hơn là tu để chứng thánh bởi vì mình đâu biết cái, cái thánh nó ra làm sao mình đâu biết cái thiện nó ra làm sao à, cứ là năm truyền là lìa bỏ bỏ cái dục triền không còn đam mê trong vật chất bỏ cái sân triền không còn bất mãn này nọ hôn tụy triền là hạn chế cái, gọi là bỏ được cái lười biếng và buồn ngủ mà tìm đủ mọi cách hạn chế cái lười biếng buồn ngủ à, bỏ cái trạo hối triền có nghĩa là không có tiếp tục phóng vật và tiếc nuối chuyện đã làm mà chưa làm yeah. hoài nghi triền đây có nghĩa là hạn chế không có lưu tâm đến chuyện không cần thiết đỡ rồi hoang mang nghi hoặc à, nhớ nha à, tìm hiểu cẩn thận để rồi tin chắc vào cái đường lối hành trì của mình à, thì đó được gọi là lìa bỏ cái hoài nghi triền đó thì chỉ cần lìa cái năm truyền này đủ duyên anh đắc thiền sơ thiền nhị thiền à, đủ duyên khi mà anh lìa được năm truyền này thì anh đủ duyên anh đắc sơ mà anh đắc sơ thiền rồi cái chuyện nhị thiền nó không khó mà đắc được nhị thiền rồi thì tam tứ thiền nó không phải là chuyện khó nhớ nha cho nên nó mắc nó mắc là nó mắc ở cái, cái, cái, cái chặng một á ừ, nhớ là nhớ chỗ đó cho nên hôm nay bà con hỏi tôi sách gì cần đọc hôm kỳ từng kỳ trước si, si, si bác là sạch sành xanh hết vậy bây giờ chúng tôi đọc cái gì xin thưa kỳ rồi tôi không có bác kỳ rồi tôi chỉ phân tích tôi xì ra cho bà con biết một cái sự thật mà hiếm người phật tử bận rộn có để ý tới nha có nghĩa là tam tạng kinh điển là như vậy đó tạng lực là gồm có nội dung như vậy kinh như vậy a tỳ đàm như vậy đó là mới có nửa bài thôi thì sáng hôm nay tôi mới phân tích thêm là mình cần đọc cái gì và tại sao nhớ nha ừ. thì cái tinh thần buông bỏ trong Phật pháp tôi nói rồi nó có ba một là bỏ ác theo thiện chỉ cần bỏ ác là tự nhiên nó theo thiện thôi chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện đi kiếm cái thiện nha cứ cứ bỏ ác biết đây là bụng sỉnh là được rồi biết đây là ganh tị biết đây là nhỏ mọn biết đây là tà kiến là được rồi à, còn khi mà anh biết được đây là tà kiến thì anh, anh đã là là chánh kiến rồi không? anh nhận diện đây là bụng sỉnh, đây là ganh tị là anh đã lìa được hai cái đó rồi nha nhớ nha cái đó rất là quan trọng rất là quan trọng cái buông bỏ thứ nhất là buông bỏ cái ác để theo thiện cái cái thứ hai là bỏ cái riêng để về với cái chung thì cái riêng đây là gì cái riêng đây là không nghĩ tới mình để mà dung sới cái tôi là một không nghĩ đến một cá nhân để thờ phụng như là một thần tượng thì đó gọi là bỏ cái riêng mà về với cái chung nha thấy ác thì biết là ác biết chuyện không nên làm thì tránh biết lời không nên nói thì tránh chỉ vậy chứ không có vung bồi cái tôi không có cái chuyện tôi tu không có chuyện tôi giỏi không có chuyện tôi cao <coughs> tôi thấp <coughs> tôi ly tiếng tôi lùi không không không có tôi nào đây cứ dịp Ờ, thấy rác là đẩy ra thấy rác là đẩy ra chứ không có ừ, nó không có giống như người quét quét xăng cái người đời mà không biết đạo khi họ quét xăng khi họ trồng hoa thì họ quét họ nghĩ rằng cái xanh của tôi nó đã sạch rồi vườn hoa của tôi nó đẹp rồi nhưng mà đối với người tu thì không người tu giống như người uống thuốc chữa bệnh vậy đó cứ thấy bệnh thì mình uống thuốc vô uống thuốc không hề ờ, cần đến cái ý niệm ờ, là bữa nay tôi uống 8 viên 10 viên không cứ thấy bệnh là cứ uống thuốc vô uống thuốc bằng tâm niệm của người người đang bị bệnh đấy ở đây cũng vậy à, bữa nay mình ngồi được bao nhiêu bữa nay mình khá hơn hôm qua hay là tệ hơn hôm qua mình cái mình có cái gì cần phải điều chỉnh chỉ nghĩ tới đó thôi nhưng mà đặc biệt ở đây không có cái chuyện tôi hay hay là tôi dở tôi hơn người này tôi kém người kia là sai nhớ nha à, mình <clears throat> mình mình mình tu tập theo tinh thần của người quét rác của người bị bệnh mà uống thuốc nhớ đó là tinh thần buông bỏ của Phật pháp và tôi nhắc là một chuyện nữa đó là có người hỏi tôi nghe đâu muốn chứng thánh phải có ba la mật có nghĩa là cái cái công đức nhiều đời như vậy thì làm sao mình biết mình có ba la mật tôi nói không cần không cần lưu tâm đến cái chuyện mình có ba la mật nhiều hay ít dày hay mỏng không có cần chỉ nhớ cái này hãy bỏ đi cái suy nghĩ cho rằng tôi đang vung bồi ba la mật hãy bỏ cho bằng được cái suy nghĩ đó không có chuyện vung bồi bởi vì mình không biết mình có đủ hay là thiếu mình không cần mà cái quan trọng là tôi phát huy các khía cạnh của ba la mật để nếu đủ duyên thì chứng quả đời này còn chưa gì hết mình đã mang cái tâm trạng tiểu thừa chưa gì hết là mình đã thấy mình đã tu bằng cái tinh thần mặc cảm tự ti là tôi đang vung bồi ba la mặt nhiều người họ hay nói cái đó nguyện gì kiếp sau tôi được này nguyện như kiếp sau có được cái kia đó là tinh thần tiểu thừa các biết không tiểu thừa ở định nghĩa mới đó định nghĩa mới cái tiểu thừa là vậy có nghĩa là chưa gì hết mình đã là mạ khô giống thúi là tiêu nha bại chủng làm sao mình biết làm sao mà mình biết mình đủ hay thiếu cái đó quan trọng nha cái quan trọng là cứ cắm đầu à, tu tập cắm đầu trao dồi giáo lý cứ cắm đầu sống chánh niệm nếu hôm nay mà tự hỏi tôi bây giờ suy nói nhiều quá bây giờ tôi làm cái gì tôi nói có hai chuyện thôi một là trao dồi giáo lý hai là sống chánh niệm không có cái thứ ba không có cái thứ ba nha chỉ có hai cái đó thôi học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm rồi các vị sẽ hỏi thêm cái vị hỏi từ thêm cái vị hỏi chỗ rồi, rồi, rồi, rồi ba cái trì giới ba cái bố thí phục vụ yên tâm yên tâm chuyện này khi mà anh cứng giáo lý rồi anh sống chánh niệm rồi nha anh biết rõ cái này là bụng xỉn cái này là canh tị cái này là là tham là giận là anh biết rồi thì tôi hứa với anh một chuyện cái cơ hội để anh bố thí cơ hội để anh phục vụ cơ hội để anh thuyết pháp nó đầy ra đó anh yên tâm anh đừng có lo cái chuyện đó nha tôi nhắc lại anh yên tâm anh làm giùm tôi hai chuyện đúng hai chuyện thôi đó là anh học giáo lý căn bản rồi thì anh sẽ ừ, sống chánh niệm còn các vị hỏi giáo lý căn bản là sao đó chính là nội dung của bài giảng tuần sau nhớ nha nội dung của tuần sau là thế nào là giáo lý căn bản còn bữa nay tôi chỉ à, nói nửa phần còn lại ừ, của cái bài giảng kỳ trước của cái đề tài kỳ trước này, đó chính là đọc cái gì và tại sao này thì hồi nãy tôi đã làm vấn đề ba la mặt chúng ta không cần biết mình có ba la mật đủ hay thiếu mà mình chỉ cần phát huy cái tinh thần của ba la mật có nghĩa là tu được bố thí được là bố thí giới được là giới niệm được là niệm định được là định <coughs> phục vụ được là phục vụ đủ duyên chứng không đủ duyên thì đời sau kiếp khác nó là chủng tử cho mình các vị cũng không cần thiết với bằng tâm là tôi là sẽ nguyện thành thanh văn là độc giác là duyên giác là phật tổ là chánh đẳng giác không cần quan tâm cứ làm tròn cái lời dạy của đức phật thì tự nhiên cái duyên nó dắt mình đi tự nhiên nếu mà cái cái cái cái chủng tử hồi trước của mình là mình gieo là là là đắc thanh văn càng nhanh càng tốt thì ngay đời này kiếp này khi duyên nó đủ rồi đó thì tự nhiên là mình đắc rồi các vị hỏi sao thời này không thấy ai đắc sai sai bét những người đắc họ không có nói mà người nói họ không có đắc nha đừng có mặc cảm là tôi là người bị độn căng rồi thiếu duyên sai sai đừng có nói thời này mặc pháp không ai đắc sai sai nữa càng nói càng sai họ đắc họ không có nói họ đắc họ không có khoe họ đắc họ không có đi lan bang rồi xẹt hào quang như là hàng gió đá cho mình thấy nha đắt rồi thì họ chỉ nói khi họ không thể im lặng nha còn mình chỉ im lặng khi không thể nói hình như có chỗ khác có một điểm khác biệt chỗ này họ chỉ nói khi không thể im lặng im lặng khi nó không thể nói cũng giống như mình thấy cái cái tiêu chí mà mà bảo vệ môi trường của các nước ờ, tiên tiến và các nước mà, mà tục hậu nó giống nhau mấy nước như như Việt Nam Trung Quốc nó chỉ giữ lại cây cối khi nó không thể đốn còn cái tụi mỹ tụi thị sĩ nó chỉ đốn khi nó không thể giữ à, một bên thì nó chỉ đốn khi nó không thể giữ và một bên nó chỉ giữ khi nó không thể đốn đó, thì ở đây cũng vậy mình ở trong cái đời tu được của mình mình đừng có nên nói rằng im lặng là vàng sai im lặng chưa hẳn là vàng bởi vì có trường hợp bậc thánh họ mở miệng vì cái mở miệng đó nó nó quý hơn vàng à, nó quý hơn vàng họ mở miệng à, và có trường hợp im lặng nó quý như vàng là bởi vì lúc bây giờ nói ra là nó là chị nói cái gì mà nó là chị thì không nói mà khi mà thấy nó là vàng thì phải nói phải nói chứ cho nên đạo Phật kỵ cái cực đoan đạo Phật không có một chiều nha đạo Phật không có một chiều chính Đức Phật ngài nói là ngài là quý phách cho va đồ chứ không phải là e căng sẽ va đồ cái nằm trong chánh tạng ấy nha ai mà mà biết sợ cái google đánh được tôi cái chữ quý phách chá hai chữ g á à, quý quý bà hách chá của bà đi và e căng Samadhi chính ngài xác nhận rằng ta là cái người quyết thách Samadhi ta nói chuyện là là là là là là, là, đa diện nói chuyện có phân tích chứ ta phải là người e căng Savadi ta phải là người nói chuyện phiến diện một chiều ngài không có dạy đệ tử ngài phiến diện một chiều ngài luôn dạy đệ tử gọi là Padipucha phản biện và đệ tử của ngài được gọi là Padipucha ta là những người được đào luyện để trở thành những người có khả năng phản biện đấy nhớ cái năng Buddha ở trong kinh kinh Nhật tụng Kalama chúng tôi đặc biệt sưu lục những bài kinh mà tôi cho rằng nó là vô cùng cần thiết cấp thiết là khác phải là cấp thiết tức là cần mà cần gấp đó, là cấp thiết để cho những người tự thấy mình không có điều kiện nghiên cứu kinh điển nha thì là là là có thể là 25 25 cuốn kinh tạng mỗi cuốn 500 500 trang à, mà bây giờ đó mình gom lại còn gọi là 25 cuốn mình gom lại nó còn có ba cuốn rồi mỗi cuốn cũng cũng năm 500 trang mà đâu cái kia là 25 cuốn mà mỗi cuốn cũng, cũng 500 trang chính bạn bây giờ mình chỉ gom gom đây không phải là mình chê cái phần còn lại mà mình gom lại những cái mà cái gọi là mình tạm gọi là uh, thuận tiện cho mấy người mà thời cái thời kỳ mà, mà nhiễu nhương bận rôn và bận rộn này nè bận rộn này nè thì thì họ đang cần cái đó là cần không chứ mình mình gom lại dùm cho họ chứ còn cái phần còn lại không phải là là dở cũng phải giống như trong một khu rừng như vậy thì chỉ trước mắt à, thì, thì thì thì tôi thấy có một số bà con cần à, một ít à, cái bỏ túi để đi rừng thì tôi có quên một số nấm một số trái một rồi hứng dòng mớ nước suối để bà con bỏ túi để bà con lấy cái đó làm hành trang nghiên cứu cái phần còn lại chứ không phải là trong rừng chỉ có chừng ấy nắm chừng ấy trái chừng ấy nước uống sai sai mà tôi thấy bà con bắt đầu cái hành trình vào rừng thì tôi có bỏ công ra tôi quên mớ để cho con bỏ những cái bị đeo sau lưng á, đi đi nghiên cứu cái phần còn lại nhớ nha ừ, nhớ cái đó cho nên tôi quay lại cái vấn đề ba la mật ba la mật là sao là tất cả hạnh lành từ cái chùi cầu rửa chén à, dắt người mù qua đường à, cho đến cái chuyện mà gọi là hy sinh thân mạng cúng dường Phật bảo ba đời mười phương tất thảy đều gọi là công đức nhưng mà công đức ấy có được gọi là ba la mật hay không thì nó phải dựa vào cái cái cái cái cái, cái, cái, cái điều kiện này là cái người nào dốc lòng cầu giải thoát không muốn tiếp tục sinh tử quẩn quanh à, trong ba cõi sáu đường thì với cái người đó họ làm cái bất cứ công đức gì đó, nó cũng được gọi là ba la mật còn cái người mà còn lén lén thầm mong có mặt hiện hữu trong một cái hình thức một cái cảnh giới một cái điều kiện một hoàn cảnh một môi trường nào đó thì rất có thể công đức người đó chỉ là công đức hữu lậu thôi nó cũng nghĩa là nó chỉ là cái điều kiện để quẩn quanh trong ba cõi sáu đường ngũ tú lục đạo nha còn riêng cái người nào mà có cái lòng mà cầu giải thoát chán sợ sanh tử à, không có thiết tha trong cái chuyện hiện hữu thì tất cả công đức lớn bé mà họ làm được đều được gọi chung là ba la mật từ tiếng phạn là parami parami nó có nhiều cách định nghĩa mà trong đó có một cách mà có thể nói là dễ nhớ nhất là ba răng cộng với y ba răng là bờ kia bến khác còn y là đi parami là cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái con đường mà để đưa mình qua cái bờ kia cái bến khác không tiếp tục ở lại cái bờ sinh tử này nữa là parami ba răng cộng với y nhớ nha rồi bây giờ cái người mà có ba la mật á, mình không có cần thiết biết là mình có hay không mà mình cứ nhớ cái này người nào có khả năng làm được ba cái buông bỏ vừa rồi đó, chỉ có ba la mật mới làm được cái đó và làm được nhiều làm được mà mà các vị hỏi tôi nhiều là sao tôi nói dạ nhiều là đủ xài đủ để mình không còn là phàm nữa đủ để mình thay đổi của con người cũ của mình thì nó gọi là làm nhiều làm đủ nha thì các vị nhớ cái thứ nhất cái đặc điểm của ba la mật đó là gì là cái khả năng buông bỏ cái ác qua cái thiện khi nhận ra đó là ác thì có khả năng bỏ đó Ừ. không có tiếc nuối nữa. không vì tiếc nuối không vì sợ hãi không vì bất mãn à, tiếc nuối sợ hãi bất mãn ừ, mà tiếp tục ở lại với cái ác nữa thì cái đó được gọi là khả năng một khả năng buông bỏ một khả năng buông bỏ hai là bỏ được cái riêng thứ nhất là bỏ xấu qua tốt thứ hai là bỏ riêng về với cái chung có nghĩa là không có tiếp tục tự giam nhốt mình à, trong cái ý niệm à, riêng tư riêng tư đây có hai riêng ở đây là mình và riêng đây là một đối tượng thần tượng của mình nha à, tôi được cái này tôi mất cái kia tôi thua cái này tôi hơn cái nọ bỏ cái cứ tu là uống thuốc cứ tu có nghĩa là quét rác tu là thả chim chứ không phải thả diều nhớ bao nhiêu đó đó gọi là bỏ cái riêng ở phía mình còn bỏ cái riêng ở phía người có nghĩa là từ bỏ cái ý niệm thờ phụng một cá nhân một đường lối một đoàn thể nào đó nên nhớ chư Phật không phải là một cá nhân nhớ nha Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là một so với chư Phật quá khứ mà ngài là chung với chư Phật quá khứ ngài là chung chứ phải ngài là một cái gì đó riêng nhớ cái đó nha lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni y chang như lời dạy của Phật Ca Diếp y chang như lời dạy của Phật Tỳ Bà Thi Phật Nhiên Đăng y chang như lời dạy của đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Bồ Tát y chang như vậy nha có nghĩa là về sau Đức Thế Tôn từ thị uh, Di Lặc ngày ra đời ngài cũng dạy cái nội dung y chang như Đức Phật Ca Diếp y chang như nội dung của đức phật thích ca mâu ni ừ. thích ca văn nhớ nha không có khác ừ. thì nên nhớ cho nên quy y phật không phải là quy y một cá nhân nào hết mà quy y phật có nghĩa là quy ba đời mười phương chư phật mà chư phật là biểu tượng ờ, tổng quát phổ quát của cái gọi là chánh pháp nhớ cái đó nhớ cái đó còn chánh pháp chính là ờ, cái mà chư Phật thấy và chư Phật dạy đấy gọi là chánh pháp còn tăng chúng chính là cái người hiểu được cái lời Phật dạy và làm đúng cái lời dạy đó được gọi là tăng nhớ cái đó phải hiểu cái đó cho nên quy y tăng không phải là quy cá nhân à, ông thầy A thì B nó ngồi truyền giới truyền tam quy cho mình đúng đó là cái người đưa mình vào đạo nhưng vị ấy chỉ là một giọt nước trong đại dương của ba đời mười phương thường trụ tăng bảo nha ừ, thường trụ đây phải hiểu nghĩa là uh, xuyên suốt uh, ba thời nha chỉ là một mảnh vụn vì đó chỉ là một giọt nước trong ba đời mười phương tăng bảo mà thôi nhớ cái này cho nên bỏ cái riêng này gồm có hai một là bỏ cái riêng về phía mình có nghĩa là không có tu với cái ý xây đắp vung bồi tài bồi một cái tôi một cái của tôi một cái ngã một cái ngã sở nào hết cái thứ dạ. hai là cái, bỏ cái riêng đây là bỏ cái riêng đối với người có nghĩa là không có thờ phụng đặc biệt một đối tượng nào hết à, khi mà chân lý là không biên tế không bến bờ không bờ mé mà mình lại đi đặt vấn đề yeah, là tôi đang theo đuổi cái học thuyết đó cái nền tảng đó, cái truyền thống đó cái đường lối đó có nghĩa là mình đã đóng khung chân lý mà chân lý là hư không bây giờ mình đi mình lấy cái thùng gạch tông yeah, mình là mình mình đóng nó lại rồi mình đặt mình để cái chữ hư không cái bị trí có ba trợ không chân lý nó, nó không bến bờ như hư không vậy rồi bây giờ mình lấy cái thùng đó mình viết chữ hư không rồi mình dán keo là cái bị nghĩ sao cái chuyện mà mình thờ riêng một cái đường lối một cái cái cái cá nhân một cái thần tượng nào đó nó giống như là mình nhốt gió nhốt không nhốt nắng nhốt xương vào trong một cái thùng rồi viết cái, cái chữ cái viết cái nhãn cái label dán bên ngoài vậy đó nha thì cái đó chỉ có ba trận thôi nha cho nên cái người mà có ba la mật không cần phải quan tâm mình có ba la mặt hay không mà cứ xem coi mình có làm được ba cái buông bỏ này hay không buông bỏ một là bỏ ác theo thiện không vì ghét không vì thích không vì sợ mà tiếp tục ở lại với cái ác mà phải bỏ ác mà đi thứ hai là không vì thích không vì ghét không vì sợ mà tiếp tục à, nuôi dưỡng một cái riêng dù là cái riêng nó là mình hay là một đối tượng nào đó ngoài mình cái thứ ba là cái người có ba la mật là họ bỏ được cái thứ ba đó là bỏ được cái thấp để lên được cái cao bỏ được cái cái cũ để đến được cái mới bỏ được cái hẹp để đến được cái rộng nha yeah và tôi nhắc lại lần nữa mình không có phải treo cái chữ rộng chữ cao đằng trước để mình theo đuổi không phải mà cứ thấy rằng mình đang hẹp là tự nhiên mình đã đang đến cái rộng rồi làm ơn nhớ dùm cái này nhớ cái này nha tôi nói như vậy mà nhiều người hiểu không kỹ cứ tưởng là ông kêu mình treo cái chữ rộng chữ cao sai cứ nhớ rằng tôi đang hẹp là ngay lúc đó quý vị đã được được được rộng nhớ rằng mình đang gọi là chặt đang hẹp là lúc mình đang rộng nhớ rằng cái này nó còn thấp lắm việc là nghĩa là từ lúc như lúc mình đã lên một cái chiều cao mới biết rằng mình cái này nó nó nó nó nó nó, nó, nó, còn thấp nè nó còn hẹp nè cái này nó còn cạn khi biết cái này cạn là tự nhiên mình đã đi đến một cái chiều sâu khác nhớ nha thì chỉ có cái người có ba la mật thì họ mới thành thành họ mới thực hiện được ba cái tùy bỏ này tuy nhiên how và how much how long bỏ bỏ được bao bỏ như thế nào bỏ được bao nhiêu và bỏ được bao lâu có cái how long và how much nha bỏ được cái bao lâu ờ, nổi hứng thì thấy ok nhưng mà được năm ba bữa nửa tháng nó quay trở lại nó cốt kỹ quần cốt kỹ trở lại cái con người cũ của mình thì cái đó gọi là cái, cái về mặt how long là mình thấy là có vấn đề rồi đó còn cái how much làm trong uh, một cái điều kiện nào đó thì ok nhưng trong một cái hoàn cảnh một cái môi trường nào đó thì mình không có được như vậy nữa nhớ nha à, thì như vậy ở đây cái, cái hamas của mình nó cũng có vấn đề nha ở đây cái quan trọng nhất của người tu là nhớ chữ hao ừ, hao hao lon và ham hamas bỏ được cái gì bỏ kiểu nào bỏ được bao nhiêu và bỏ được bao lâu à, thì ba cái cái cái cái cái cái tiêu chí buông bỏ này là bỏ ác rồi, rồi bỏ riêng và bỏ cái cũ bỏ cái thấp đấy thì cái ba cái ba bỏ này là nó chính là nội dung của Phật pháp và đồng thời ba cái khả năng buông bỏ này nó chính là đặc điểm của người có được cái cái ba la mật còn cái ba la mật đến mức nào thì để xem ừ, cái lúc vô quan tài thì biết nha lúc vô quan tài thì biết nhưng mà trước mắt <coughs> người có ba la mật có cái có cái cái hạnh có cái công đức mà giải thoát là phải có bằng được ba cái này và tôi nhắc lại lần nữa cho đến lúc nào giây phút nào trong cuộc đời tu học của bà con mà bà con thấy bà con hay là bà con đang dở ẹ bà con đang thấy rằng mình sâu là bà con đang rất là cạn tới mắt cá thôi bà con thấy mình cao có nghĩa là bà con mới có tới mắt cá thấy mình sâu là mình cũng tới mắt cá mà thấy mình rộng là mình cũng chỉ có gan thôi à nhớ quên mất đi những ý niệm đó thì bà con mới thật sự sâu thật sự cao và thật sự rộng nhớ nha quên được ba cái cao sâu rộng thì bà con mới thật sự cao sâu rộng còn bị ám ảnh bởi cao sâu rộng hơn kém thì bà con không có được cao sâu rộng và luôn luôn kém nhớ cái này cái này rất là quan trọng thì uh, nói tinh thần chung là như vậy bây giờ phải nói cụ thể chứ thì ở đây chúng ta thấy có những cái cuốn sách sách thì bao la nhưng mà cuốn tôi gợi ý bà con cái tinh thần buông bỏ đó những cuốn sách những tác giả mà tôi không ăn chia với họ hết nhưng mà tôi nhận ra nó cái tinh thần buông bỏ rất lớn thí dụ như mình thấy ở Âu Mỹ à, thì có ngày Sumedo à, sắp đến ngày Sumedo hay là của ngài Achan Pram bên Úc à, ngày xuống là ngày người Mỹ mà sao ngày hiện ra thập niên năm 60 năm 67 ngày tu ở Thái rồi, rồi sau đó ngày năm 82 ngày về Anh về anh thì đến cách đây 3 năm về trước thì ngày trở lại thái rồi ngày nói là ngày về thái người tịch luôn đó, ngày là một nhân vật mà phải nói là ngày dạy để buông đó mà bản thân ngày buông thiệt này bản thân ngày buông thiệt ngày ở chanh ram bất cần đời nghĩ gì về mình ngày, ngày cứ dốc lòng ra ngày nói thôi rồi đó là hai vị còn sống còn uh, ngày ở chanh cha nổi bật trong thần buông bỏ là ngày chanh cha cho tôi nói một chuyện nhỏ xíu ờ, với tất cả sự tôn kính cực kỳ khách quan tôn kính và khách quan trung thực không có một cái ý riêng tư gì đây hết tôi xin kính lại các vị tôn túc mà nào mà nghe lại cái này thì xin các vị cũng tha thứ cho con con không hề nói bị nào hết đó là không có gì đẹp cho bằng này à, một cái vị tôn túc trưởng lão được mọi người kính lễ này mà coi như chung quanh không có cái gì có thể luyện bỏ bởi vì các vị chỉ có được cái tam ni và cái bình bát với nhiều lắm là cái cây quạt chai dầu gió thôi luyện lại mà làm mấy vị đó coi như trụ lũi luôn á đó. thì khả kính thay hình ảnh đó cái mình sợ nhất là càng tu thì ý niệm ngã sở càng nhiều càng tu là bao nhiêu cái lễ phẩm tài vật chất cao như núi đấy à, thì nga tranh cha con à, ngài là một vị thiền sư mà phải nói là được lòng của rất nhiều à, những đại gia từ hoàng gia thái à, đám tang của ngài là có hoàng gia thái của thủ tướng ờ, tới dự mà ừ. và đệ tử của ngài thì phải nói là âu mỹ và toàn cõi châu á là nó nói đến ngài thanh cha mà dân mà quý vipassana mà không biết là không được nghe à, không biết là bệnh đó người nó bị bệnh đó. ấy vậy mà gọi là quà mà tặng ngài toàn là quý không à những bức tượng những cái món trân ngoạn cổ vật như người gặp thiền sư họ cúng nó mới ghê bởi vì đó với họ cái gì mà họ cưng quý nhất trân trọng nhất nha, là họ đều đem tới hưởng cúng cho ngài rồi có mấy vị sư đệ tử Âu Mỹ có nhiều vị có kiến thức về đồ cổ vật các vị biết chà chà chà chà cái bình là bình là bình khang nghi cái ấm này là ấm càng long ờ, cái cái khai này là cái khai của ờ, Lý Liên Anh là đại khai nhưng mà lạ một chỗ là đưa người cúng cho ngài cũng cười cũng cười cười cười người lấy xong người lùa qua một bên thì trong vòng đúng 30 giây là mất tiêu lạ mà đâu có ai dám lên cốc của ngài mà chứ lạ chỗ là có vị họ còn nghĩ xấu là chắc ngài cho điện tử nó tuồn lên cốc nó, nó, nó, nó, nó giấu hàng anh chảnh ừ, nhưng mà không có một vị sư người người người người người, người tây phương bữa đó có một cái dịp gì đó rồi rồi ngài mới lên phòng của hòa thượng thiền sư để ngài dọn thì ngài lên đến nơi ngài Việt của mình đó không có một cái gì hết chỉ có um, tam mi mình bát với có cái tấm trải đó chỉ có thêm cái cây quạt để quạt quạt phe phẩy lúc mùa hè đó thôi này còn cái bình nước của ngài đó thì ờ, là, là một cái bình mà cái ấm cái ấm nước cái bình thủy cái ấm nước cái ấm mà cái ấm để mình nấu với bếp đó. nhưng mà có điều cái này là không phải ấm nấu mà ấm này là người ta nấu ấm khác người ta mới sớt cho cái ấm này rồi nghe lấy cái nút nút bằng nghe nhét cái cái, cái vòi lại cái nào uống thì ngày giật cái nút ra ngày rót ra cái ly thì ông sư người tây này nè ông thấy ông hải hùng ông kinh ngạc quý kính mà hết hồn bởi vì bao nhiêu cổ vật nó đi đâu về sau này có một lúc thân thiết thân thì có thân nhưng mà trong một lúc mà mà, mà gọi là thoải mái nhất ông có ông hỏi nhỏ nhà ông hỏi riêng nhà con không biết những cái lễ vật mà cực kỳ quý giá đó nó đi đâu đâu mất thì ngày cười ngày nói tôi không cần mà có người khác cần cho hết rồi ừ, cho hết ừ, cho hết cái khả năng buông bỏ và đặc biệt là tất cả những cái vị mà đệ tử của ngài đó đều phải sống trong tâm trạng ờ, gọi là lính tráng thường trục thường trực có nghĩa là sao Ờ, lính tráng có nghĩa là đã đến lính mà em có nghĩa là không có sở hữu không có cái trụ xứ cố định lâu bền có nghĩa là ví dụ như là tu ngày thấy năm bảy năm rồi đó mình cứ cắm đầu mình chánh niệm cắm đầu đi bác cắm đầu sống cơ cực gian khó này mình không biết gì hết tây mỹ ờ, pháp nhật do thái đối với ngài không quan tâm tự nhiên một ngày kia ngày để ý mình mà mình lại cứ lo chuyện của mình thì một ngày kia trong một buổi uống nước chiều ngài chỉ tay vô một cái ông sư người do thái ngài nói rằng là tuần sau đi xuống cái tỉnh nào đó làm trụ trì cái chùa đó để ông sư trụ trì hiện giờ đó ông đi về đây nói như vậy và không được cãi bởi vì ngài thấy cái gì đó ngài mới kêu ông do thái này đi rồi một tháng sau trong buổi, buổi buổi uống nước buổi chiều đó ngài chỉ cái ông sư người nhật ngài kêu cái ông sư người nhật nó đi về một cái tỉnh nào đó thế cho ông trụ trì đó để ông nói về đây mà cứ như vậy cho nên đệ tử của ngài cái ông mà đang ở ở ở chiên ra đang ở chiên mai đang ở bắc tây gia, đang ở uh, y sảm bất cứ ở nơi nào hễ là đệ tử của ngài luôn luôn trong tình trạng là không biết đi lúc nào y như lính vậy cứ nghĩa là cứ là nay tiền đồn mai tiền đồn nay biên giới mốt biên thùy không có chỗ nào dừng chân hết không có cơ hội một rẻ ngồi chưa ấm đích là bị đã bị đều đi Đấy. bản thân ngài bản thân ngài đã là vô sản chuyên chính chí công vô tư này mà trong khi đó là đến đệ tử của ngài cũng phải luôn sống ở trong cái tình trạng là không có dám tạo một cái món gì hết bởi vì có khả năng là mình tạo buổi sáng là buổi chiều đã bị là thuyên chuyển nha có một cái sự vụ lệnh mới để mà điều về một cái tiền đồn khác heo hút điều hiu nào đó gọi là uh, hoàn toàn bất ngờ đó chính là cái tinh thần sống trong bất trắc Đấy. sống ở trong bất trắc sống trong cái bất định Dạ, và để gì để cư an tư nguy có nghĩa là trong mọi tình huống dạ, đều có thể nghiệp có thể ra đi tắt thở một cách thanh thản thoải mái nha cư an tư nguy là như vậy cứ là an làm cách mấy cũng phải nghĩ đến cái chuyện có sự cố sự kiện hết ừ. thì ờ, ở đây mình thấy nãy giờ tôi tôi tôi lỡ lỡ nói hơi nhiều về ngày nhưng mà tất cả những cái vị mà tôi tán tán đó thì cũng đều phản phất tinh thần chung ấy có nghĩa là sao khả năng buông bỏ rất tốt cái chuyện mà người ta có nhiều nó quan trọng mà cái khả năng là, là người ta buông được hay không tôi nhớ ừ, bên Mỹ có có một cái ông có một cái gia đình hai anh em ông anh ông, ông anh đó thì coi như là ông, ông xài tiền thoải mái lắm thoải mái lắm ông em thì kẹo ông em kẹo thì bữa đó ông em thấy ông anh cứ là gần như là cứ vung vung người ta làm là là rút tiền xài còn ông anh là là như vung tiền cứ vung tiền nó mua sắm đó thì ông ông ông, ông, ông, ông em ông mới nói anh xài như hơi quá rồi đó thì ông anh ông mới nói thế này anh không có cái để ý đến cái chuyện là mình xài bao nhiêu mà anh lại để ý là mình kiếm được bao nhiêu tôi rất thích câu nói thì dĩ nhiên tôi không có kêu gọi các gì bắt chước ông anh nha nhưng mà tôi đang mượn cái cách nói kỳ cục của ông anh ông nói rằng anh đó, không quan tâm đến chuyện xài bao nhiêu mà anh quan tâm đến chuyện kiếm được bao nhiêu ở đây cũng vậy tùy vào cái điều kiện của mỗi người mà có nhiều khi mình là một người cư sĩ thì mình phải có vợ có chồng có con có cái mình phải có nhà có cửa phải có vườn tượng phải có nhà bếp bếp nút nhưng mà cái chuyện anh có bao nhiêu nó quan trọng mà anh có khả năng buông nó hay không đó mới là quan trọng giống như ông anh anh nói là anh không có quan tâm đến cái chuyện là anh xài bao nhiêu mà anh chỉ chú ý là ông bây giờ anh có khả năng kiếm được bao nhiêu đó. còn ông em á, thì ổng là gì thuộc về dạng giới tiểu thương à, ổng lại có suy nghĩ hơi hơi nghèo hơn ông ổng cứ lo là ông cứ tối ngày cứ bận tâm là mình đã xài bao nhiêu còn ông anh thì ông quan tâm đến chuyện là mình có thể kiếm được bao nhiêu ở đây cũng vậy cái chuyện mà quý vị sở hữu bao nhiêu tôi không quan tâm bởi vì cái căn cơ tâm tánh hoàn cảnh điều kiện của mỗi người khó nói lắm tuy nhiên cái mà tôi đặc biệt đặc biệt nhấn mạnh kêu gọi tuyên truyền rao giảng bà con đó chính là anh có bao nhiêu không quan trọng mà cái quan trọng là anh có khả năng buông được bao nhiêu nhớ nha cái này quan trọng lắm thì nói như vậy mình ngài chân cha thì cái gì ngài cũng buông đó là cái kiểu tu của ngài nhưng trong khi để mình về miếng điện mình gặp rất là nhiều vị cao tăng những vị tam tạng pháp sư những cái vị thiền sư mà mình vào cái phòng của ngài mình lại ngài mình thấy ngọt luôn á à, ô quanh tin rồi sữa đặc rồi y bác à, dầu gió rồi giấy à, vệ sinh rồi tô chén muỗng nĩa rồi mâm vàng chén bạc thì tôi thấy đầy hết á mình không biết cái mình nói mình bị sốc dữ lắm nhưng mà nếu mà mình biết cái chuyện này thì mình phải thông cảm người ta chưa kịp phân phối đó thôi thứ hai coi chừng cái chỗ của ngài là cái chỗ mà là cái kho của chùa thay vì mình nói là ngài quá nhiều đồ thì mình có thể nghĩ rằng ngài đang ở trong một cái kho thì tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ đi giống như thay vì mình nói cái ông nó ông sư hổ mang thì mình hãy nhớ là cái con hổ mang nó, nó biết làm sư thì tình hình nó khác hoặc là mình nói cái cây này sao mà bông đẹp mà sao gai nhiều quá thì mình nói ngược lại cái cây này gai nhiều quá nhưng mà bông nó đẹp đấy cho nên sống phải có cái cái cái, cái, cái do mình linh hoạt ừ, do mình linh hoạt nhớ nha cái này rất là quan trọng đó cũng là một thái độ buông bỏ đấy quý vị nha thì những cái tác giả mà tôi đặc biệt quan trọng đó đặc biệt quan tâm đó chính là ông Jack Confield nha Jack Confield uh, Jack Confield uh, Goldstein Goldstein đọc tiếng Đức là Goldstein Mỹ kêu Goldstein Go, Goldstein mà cái đó tôi nghĩ tên nó tên tiếng Đức Goldstein là kim thạch đấy Stein là đá đấy. stone tiếng Mỹ vậy đó Goldstein hay là Jack Canfield hai tác giả người Mỹ rồi uh, ngài Achancha bà Achanet cái đây là nhân vật mà tôi phải nói là đặc biệt à, bà là một người à, tính nữ Thái Lan à, để tóc nha bà đặc biệt bà để tóc bà để tóc nha. À, bà để tóc và sinh hoạt à, như một nương nữ tu nhưng mà hình thức của bà là một cư sĩ chánh hiệu con nai vàng một trăm trăm để tóc có hai người để tóc mà có mấy người mà để tóc mà tôi mê lắm như Jack Vanfield, Goldstein hay là bà Chanep hoặc là ngày à, thiền sư cư sĩ Guenca tóc tai nhưng mà họ là coi như là trong lòng của họ là họ là trụ lũi láng bóng luôn á ở ngoài họ để tóc nó phất phơ cho vui nha thì tại sao tôi tôi, tôi thần tượng bà Chanep là bởi vì bà chủ trương buông bỏ triệt để rốt ráo à, nhưng có một điều là bà có một cái quan điểm đặc biệt đó là bà kêu gọi cái sự gọi là trao dồi kiến thức giáo lý bà đó một đời bà đó bà làm chỉ giống như ông Ganh Cao mở miệng ra là trách niệm mở miệng ra là buông bỏ nhưng ông đã để lại hai cái công trình cực lớn cho Phật pháp ừ, nói riêng và cho chúng sinh nói chung đó là ông đã để lại những di sản vật thể gồm các thiện viện do ông trực tiếp hay gián tiếp xây dựng và cái thứ hai nữa đó chính là ông đã là người trực tiếp ra tay thúc đẩy và thực hiện này, cái chương trình gọi là Tipitaka uh, digital digital Tipitaka nghĩa là tâm tạng mà tâm tạng online có nghĩa là hôm nay bài giảng ngày cái cái thở mà tôi còn giảng tâm tạng là tôi xài cái cái, cái, cái trang web của ông nên mà chính ông là người đã kêu gọi và thực hiện chứ phải kêu gọi không mà ông còn bỏ tiền túi và ra sức đốc đốc đốc sức à, đốc sức mọi người thực hiện cái cái, cái tipitaka.org đó đấy thì ông để lại hai cái di sản lớn đó là di sản vật thể và phi vật thể vật thể kia là ông để lại các thiền viện mà ông đã trực hay là gián tiếp xây dựng và cái thứ hai đó là tại cái di sản phi vật thể của ông để lại cái cái, cái tâm tạng đó tâm tạng online đó cái là đây nhưng mà có một điều là một mặt thì ông kêu gọi buông bỏ mà một mặt thì ông lại gầy dựng những cái nền tảng nghiên cứu giáo lý cho người đời sau hậu lai hậu tấn đấy và trên cha trên nét cũng vậy một mặt kêu gọi buông bỏ triệt để rút ráo mọi thứ nhưng mà vẫn kêu gọi khích lệ sách tấn à, mọi người nghiên cứu kinh điển nghiên cứu Đàm trước khi mà tu tập tuệ quán thời gian có nhiều à, tháng à, một năm à, tùy duyên nha nhưng mà bà có lời khuyên bởi vì bà còn có một cái định nghĩa thích như thế này có một định nghĩa rất rõ về con đường tuệ quán anh muốn nấu ăn thì anh cũng phải biết sơ sơ về những cái món mà anh những cái món nguyên phụ liệu mà anh sẽ dùng ví dụ như anh biết tỏi là cái gì hành là cái gì mắm muối à, tiêu đường ớt tỏi là cái gì thịt cá à, tàu hũ rau cải à, các thứ đó là cái gì anh phải anh phải biết nó là cái gì xong anh mới nhào vô anh săn áo lên nấu chứ còn mà nói chuyện trên mây nói rằng tu là không nên học học nhiều là sở tri chướng học là có một sách họ chửi đúng mà họ chửi nó còn ngọt sách chứ không nên chửi luôn cả mấy người họ, họ học như là một cách trao dồi một cách là chuẩn bị hành trang nha. đừng có bắt đừng có nói cái giọng thánh nhân đừng có mượn giọng thánh nhân rồi rồi bò bài bài bác lý thuyết tôi xin hỏi thiệt nếu mà anh bỏ hết sách vở thì anh đã biết cái gì để hôm nay anh có đủ chữ nghĩa để mà anh lên anh kêu gọi người ta bỏ sách vở nhớ nha anh rõ ràng anh đã một thời là con mọt sách rồi hôm nay anh mới lên anh kêu người ta từ bỏ cái thế giới kinh sách cái đó rất là nguy hiểm nha mình phải nhớ có trường trường hợp nào mình mà mà, mà mình kêu gọi người ta lìa bỏ lý thuyết chứ không phải là mọi mọi lúc mình cứ lên có như có ông bà nó mà xào tới xào lui rồi hoài rồi tới hồi bây giờ tụi nó đang còn trẻ nó còn khỏe nó còn mê những cái triết lý du dương hấp dẫn mơ hồ siêu hình trừu tượng của mình thì đến một ngày mà nó bị bệnh mà nó lăn đùng ra nó dãy dụa nó quằn quại nó nhớ cái lời dạy mà ba lơn vừa bông lơn vừa ba lơn của mình thì nó xài được chỗ nào nếu mà nói Phật pháp không quan trọng thì hỏi gì chứ làm sao lý do nào mà trong tam tạng thánh điển này được lưu truyền suốt 26 thế kỷ vừa qua những người lưu truyền ấy chẳng lẽ họ kém cỏi hơn mình hay sao nhớ nha ừ. cho nên buông bỏ ở đây có nghĩa là không có nắm giữ nó bằng một cái ý niệm à, bằng một cái ý niệm à, ghi chặt chấp thủ chứ không phải buông bỏ đây là phủ nhận nó là mang nhớ dùm cái này nha buông bỏ đây có giống như nó cầm, cầm dao có chuyện đứt tay điều đó có không có nghĩa là mình luyện con dao cả đời này không xài dao sai sai chơi lửa cái ngày phỏng không có nghĩa là mình vĩnh biệt ngọn lửa không? chơi dao có ngày đứt tay không nghĩa là mình vĩnh biệt con dao đi đêm có ngày gặp ma có nghĩa là mình vĩnh biệt không mình vĩnh biệt bóng tối sai có lúc mình cũng phải ra bóng đêm chứ này nhưng mà những câu đó nó có nghĩa là nó khuyên mình tiếp tục làm việc với dao với lửa và với bóng tối nhưng cẩn thận làm ơn thông minh một chút trưởng thành một chút giờ mình trên 18 tuổi rồi ok rồi cho nên ở đây là mình thấy bà chân nép ngạ chân cha ngạ chân pram chân sumeto chắc con phiếu, con constein rồi lớn hơn nữa thế hệ trước mình có ngài Mahasi xưa hơn nữa thì mình có ngài Lady Sayadaw đây là những vị mà bà con có thể tham khảo Việt Nam hôm nay thì sách dịch có rất là nhiều ờ, tôi tuyệt đối cung kính rất mực cung kính và trân trọng tất cả các dịch giả trong nước nhưng mà nếu gợi nếu hỏi tôi cho một gợi ý thì tôi thấy các dịch giả như ừ, sư tâm pháp miền bắc là sư pháp thông ở um, miền nam hay bị có cái văn phong sáng mềm sáng mềm là sao cũng là tuy dịch ngoại ngữ nhưng các vị uh, hình như có vẻ là là hình như mà còn có vẻ nữa là dùng tiếng việt để diễn lại cái ý trong bản gốc tiếng anh nhiều hơn Ờ, còn có không ít những người dịch ngoại ngữ bằng cách là à, à bê nguyên con à, ờ, tây nó nói làm sao thì qua tiếng việt cũng dùng cách nói đó thì nó cũng khó cho bà con mình lắm nha mà mình phải lấy coi tay người người tây họ nói cái gì và mình chép cái ý đó lại bằng tiếng việt thì nó dễ nuốt hơn đó. thì phải nói là thì các thầy tâm pháp và thầy pháp thông của mình đó, thì hai thầy coi như là ừ, tôi thấy bản dịch dễ nuốt và đặc biệt là ngày pháp thông của mình thì ngày dịch rất là nhiều sách của ngài Pa Ao à, của bà Chanep thì đó là những cái cuốn mà bà con nên tìm và tôi nhớ không lầm như là à, mấy sách đó có online có cho coi miễn phí hoặc là nếu mà in nó hình như là có ấn tống chỉ trường hợp đặc biệt à, là mình cũng phải thông cảm với những vị họ, họ in sách à, mà họ bán là bởi vì họ cần tiền cho cái chuyện gì đó mà họ không tiện kêu gọi xin xỏ bà con mười phương thì họ đành phải bán để họ lấy tiền mà cái tiền hết là tôi cho là tiền sạch nha mình đừng có ngồi nói dốc mà nói rằng kinh là bán không được rửa cuộn rồi hồi là đem đi cho hồi đầu này ảnh tống đầu kia xè tay đi xin đi kêu gọi quyên góp thì nó hèn quá nha cho nên là tôi nghĩ rằng đó là đó là những cái đề tài những cái à, dịch giả những tác giả mà bà con có thể ừ, tham khảo nghiên cứu ừ, tìm, tìm đọc và sở dĩ mà tôi tôi tôi đặc biệt kêu gọi những tác giả đó là bởi vì có hai đặc điểm sau đây thứ nhất tôi đọc những vị đó tôi không có nghe cái mùi tôi và tôi là của tôi trong đó các vị kia mình buông rồi các vị buông thiệt tôi có cảm giác các vị đó một tay che mặt và một tay cầm bút một tay che mặt và một tay cầm bút Đấy. vô danh ngay từ trong cái thân phận của mình ngay trong từng cái hành động cái biểu chỉ lớn nhỏ của mình chỉ phục vụ trong tinh thần vô danh đấy thứ hai buông bỏ chưa đủ còn phải có cái nữa là phải có cái điểm y cứ trong kinh điển bởi vì sao vì đồng ý tu hành lìa bỏ mọi ý niệm uh, thần tượng nhưng có một điều ờ, đối với với cái con đường giải thoát mà nếu mà mỗi người muốn nói gì thì nói bất kể ờ, Phật pháp không có tham khảo không có xem Thế Tôn là cái địa chỉ tham khảo tối hậu thì loạn các vị biết loạn sứ quân Việt Nam ngày xưa đó, trước đời Đinh Vũ Lĩnh 12 sứ quân là đã tan nhà nát cửa rồi cứ mỗi người một góc sinh vương là chết người ta à. các vị biết hôm nay nước nước Nhật nó hùng cường là bởi vì nó bỏ được cái chế độ shogun tướng quân lãnh chúa bởi vì mỗi anh cá cứ một dùng thì tan quan nước Nhật các vị có nghe kịp không cảm ơn cái cái đạo hữu nào đó làm cái chuyện rất là hay ho dĩ nghĩa đấy ông kiên ông nhân ông nào đây để làm chuyện rất là hay nghe rất là hay và và và bà con nên đặc biệt lưu tâm đến nãy giờ tôi lo tôi nói tôi mới nhìn giờ tôi mới thấy à, thì à, là đây là cái cái cái cái cái quyển cuốn sách là bà con nên có đây cho người ta luôn cái cái cái, cái à, tu viện viên không trốn trốn địa chỉ rất là hay nghe rất là hay cảm ơn cảm ơn ông, ông kiên rất là nhiều ừ. rồi thì á, làm gì thì làm chúng ta cũng phải à, nhìn thế tôn như lời địa chỉ tham khảo tối hậu vì tất cả phải có gốc quý vị à tất cả phải có gốc giống như hôm nay chúng ta có viết lách gì viết lách mẹ viết về sử thì chúng ta phải tôn trọng cái sử học mà sử học nó là một phần của, của cái gọi là khoa học đấy chứ còn chúng ta không thể nào bung lung ba la mà viết sử mà bất chấp ừ, tài liệu của tiền nhân là sai chúng ta muốn làm chuyện khảo cổ chúng ta muốn làm một cái công trình nghiên cứu về uh, gọi là sinh vật à, bây giờ nghiên cứu về cây, cỏ thuốc nam thì chúng ta cũng phải nhờ tới phạm hoàng hộ đổ tất lợi phải không mình phải nhờ, dựa vào tiền nhân chứ còn mình cứ bị tưởng tượng ờ, như trong thời gian chúng tôi làm từ điển <clears throat> trời đất ơi các vị biết nó động trời có một cái cây không mà nó dịch cho mày tám cái tên một anh đó là lá mơ túi địch rồi một anh thì diền diền anh thì lá mối anh thì cây chó đẻ cây cứt heo anh thì là ờ, cây sung cây bồ đề cây ổi cây chôm chôm rồi cuối cùng thì tôi mới nói với người mà cộng sự tôi, tôi thấy nó dịch tùm lum tôi nói thôi bìa giờ lựa cái trái nào ngon mình giữ lại nó quất qua một cái cây mà nó cho bốn năm tên tôi thấy trong đó có cái rau răm nó được là tôi phá rau răm giữ lại rồi bữa thì rau ôm rồi nơi khác mấy cái gì canh chua rồi cái nào mà làm gỏi hay gì được thì cái người tôi nói đùa, đùa thôi <laughs> tôi nói đùa tôi nói đùa tôi hỏi, hỏi tôi nói sư cô cho nó nhiều quá mà, mà bà đó là bà rất là giỏi anh tiếng anh à, tiếng đức tiếng pháp bản thân dược bản thân là dược sĩ chứ mà bà nói bây giờ tên nó nhiều quá mà đổ tất lợi đó là cái quyển đầu tiên ông in năm 1957 tức là trước cái năm tôi sanh ra là 12 năm rồi sau này nghe đâu có tái bản có sửa chữa bổ sung nhưng mà trời ơi các vị biết cây mà rồi thú có một con thôi mà nào là con con cóc con nhái rồi con chuồn chuồn châu chấu tôi nói mỗi sách nó mỗi dịch sướng lắm còn nhất là mấy cái con mà trong rừng còn lại nữa ví dụ như là cũng con con đó mình chỗ này sơn dương linh dương rồi linh cẩu rồi cái con cứ đại khái là cái bốn chân đó là muốn, muốn có cái con có lông đó thì nó cho vô nhóm có sừng để cho vô một nhóm mạnh nay nó dịch các bạn thấy không nhưng mà vì sao mà cuối cùng mình làm được bởi vì mình đã phải tìm ra những cái nguồn lớn mà ngay bây giờ thì tháng 8 này chúng ta có từ điển rồi nhưng mà tạm thời chúng tôi không có nói cho các bạn biết cái nguồn nó ở đâu cái nguồn đó nó có ở trong cái lời cái cái phần mà là hướng dẫn dùng sách á chúng tôi sẽ nói ra hết không có giấu đâu này nhưng nó phải có cái nguồn khả tính chứ cho nên mình nói bây giờ mình nói thiền ok mình nói thiền nhưng mà mình phải có cái gốc chứ mình ờ, mình nói thiền là ứng vô sở trụ có nghĩa là mình không có chấp vào một cái học thuyết một nền tảng một cái đường lối nào hết bây giờ hãy còn chấp thầy nghĩa là mình chưa có đi xa nghe thì nó cũng sang thiệt đó nhưng cái bị tưởng tượng uh, tôi nhớ có một lần đó, có cái người phật tử Ừ, họ nói với tôi họ nói con ờ, tôi giấu tên bây giờ con theo sư phụ rồi không còn sách vở gì hết thì nó nghĩa là mình ưng vô sở trụ nó mới di sanh kỳ tâm này bây giờ con có sách vở tâm nó không có bám vào đâu để cây khơi vậy cái tôi nói ừ, tôi nghe tôi cũng ham tôi có mấy người quen họ cũng muốn làm thiền sư mà tôi nhắc nhát cũng dám nhưng mà tôi nghe đạo hữu nói vậy tôi bắt đầu tôi dạng rồi đó để, để, để, để tôi về tôi nói cho mấy mấy người đó toàn là mà, mà, mà là có vợ có chồng hết rồi bây giờ tôi về nói họ mở lớp dạy thiền chơi cho vui cái ông đó nói, họ biết gì mở dạy thì nó đâu có cần lý thuyết bởi vì thiền có nghĩa là mình để tâm không không mà bởi vì thiền mà phải học giáo lý thì mới khó thiền mà phải qua thực tập hành trì kinh nghiệm tích lũy mới khó chứ còn thiền như ông mới nói mà cái kiểu như cứ không đã lìa bỏ kinh sách lìa bỏ lý thuyết thì dễ quá để tôi về tôi nói mấy bà cứ bà mở một thiền viện dễ dạy dễ quá tại vì mình lìa văn tự mà bất lập văn tự mình không có cần chữ nghĩa kinh sách dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp hết đốt được thì đốt cho được thì cho bán được thì bán đấy cứ là là cứ là giữ cái ngồi khi khơi nó ngáp lên ngáp xuống rồi giữ cái tâm nó không không vậy đó lúc nào nó ngủ được nó ngủ thì đó là đại định rồi nha ừ, các vị thấy gớm chưa cho nên à, là buông bỏ ở đây không có nghĩa là trâu hoang bò không có dàm không có phải mà buông bỏ ở đây là tiếp tục sống chánh niệm tiếp tục sống trong trí tuệ nhưng không bằng cái ý niệm nắm chặt tôi và của tôi chứ không phải buông bỏ để nghĩa là phủ nhận mọi giá trị sai như nãy tôi nói nghe người ta nói chơi dao có ngày đứt tay chơi lửa có ngày bị phỏng bị đêm có ngày gặp ma những câu đó không hề có nghĩa là kêu mình đời này kiếp này đừng đụng tới dao tới lửa và bóng tối không phải mà nó mình cẩn thận làm ơn nhớ dùm cái này thật kia mình cẩn thận nha cho nên đó là những cái gì mà chúng tôi có thể gửi gắm cho bà con trong bài giảng bữa nay không cần nhiều đâu bà con nhiều đó thôi nha nhiều đó nhớ đó là mỗi người có một cái vốn liếng có cái hành trang thiện ác khác nhau và với vốn liếng đó khi mà đời này kiếp này sinh ra trước một cái trận cảnh mỗi người có một cái uh, phản ứng tâm lý có một cái cách tiếp nhận khác nhau cho nên mình thấy thầy thì đã là là đủ thứ thầy mà trò thì đủ thứ trò sản phẩm tác phẩm của thầy để lại cho mình nó nhiều dữ lắm cho nên mình phải cẩn thận mình nhớ cái độc tố cho mình nó nhiều quá đi độc tố phiền não nó nhiều quá thì cái cách mà mình tiếp nhận giáo lý tiếp nhận lời giải tiếp nhận kinh sách có chừng nó có vấn đề nhớ bị bao tử thấy người ta ăn khóm bắt trước thấy người ta uống nước chanh ngon quá bắt trước sai coi chừng bị bao tử một bức ra vô là nó nó lét là nó ra máu luôn xuất huyết bao tử nha nhớ mình thích ăn đường nhưng mà mình phải coi cái mình có phải tiểu đường không mình là nhóm nào nhóm một nhóm hai mình là, là pre pro cái đai bịch phải không để coi chừng mình có, có pre có pro vậy không rồi không phải thấy người ta được rầm bắt trước bởi vì mỗi người cái tình trạng sức khỏe cái thể trạng của mình nó ra sao mình mới có khả năng tiếp nhận thuốc men và thực phẩm một cách thích hợp cái não trạng cái tâm trạng của mình nó ra sao thì mình mới có khả năng mình đón nhận chánh pháp một cách đúng mức nhớ cái này nha cho nên tôi nói hoài phàm phu có nhiều lý do để không có tự phụ tự kiêu đối với cái, cái, những cái sở đắc kiến thức của mình thứ nhất mình có giỏi bằng trời cũng phải nhớ rằng đã là cái biết của phàm phu thì chắc chắn trên đầu của mình nó có tới một tỷ người hơn mình chỉ có thánh nhân cái biết giống nhau cái biết về bốn đế giống nhau về 12 duyên khởi giống nhau giống nhau một cách căn bản ấy nha cái chi tiết tôi không nói tôi nói căn bản chỉ cái biết thánh nhân là giống nhau chứ còn cái biết của phàm phu á, thì phải nói là muôn vạn lối nha cho nên chỉ đầu tiên mới nhớ là hễ mình còn là phàm phu thì cái biết của mình luôn luôn là ở dưới một tỷ người khác đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái biết của mình đó, nó không đủ để thay đổi con người của mình bởi vì nếu mà nó thay đổi con người của mình đó, thì mình hôm nay mình đâu có kiêu ngạo tự phụ mà khi mình còn thấy mình hay mình giỏi có nghĩa là cái kiến thức đó nó chưa giúp được mình cái gì hết đó là hai nghĩa là mình thấy kiến thức nó không thay đổi được con người của mình tốt hơn thứ ba nên nhớ cái kiến thức ấy không mang qua được kiếp khác nhiều lắm nó chỉ trở thành một thói quen một cái chủng tử gieo duyên một cái hạt giống ừ, để bắt trớn cho đời sau khi mà gặp đủ cơ hội thì cái hạt giống nó mới nảy mầm chứ mình không thể khiên nguyên một cái cục kiến thức hai tấn này chung vào hòm rồi mang nó kiếp sau vừa đẻ ra là kế bên có hai tấn kiến thức sai sai đời này có đời sau không nó chỉ là chủng tử thí dụ như bây giờ các vị là bác sĩ các vị có 8 cái bằng bác sĩ hai chục cái bằng tiến sĩ đêm nay tắt thở xuống lòng con dồi với cống đó thì mấy cái tiến sĩ đó là coi như là zero nha có một kiếp nào đó đủ phước trồi lên làm con người các vị đi học ngành y thì học nhanh hơn người khác đúng bởi vì nhờ cái chủng tử cũ nhưng mà hai chục cái bằng mà các vị có từ kiếp này nó là khuyên nay là là nó coi như nó là xin là, là nó xong không còn nữa à, là bởi vì tắt thở làm dồi làm làm làm ờ, chuột làm bọ hoặc là làm ờ, ờ, ông này bà nọ ở một cái cõi khác là coi như là xong cho nên cái thứ nhất nên nhớ kiến thức phàm phu của mình luôn luôn có một tỷ người phía trên mình hơn mình thứ hai kiến thức đó có đủ để thay đổi con mình con người của mình hay chưa đó. cái thứ ba mình không để mang được cái kiến thức đó qua cái đời sau kiểu khác nhớ cái đó đó và cái thứ tư là kiến thức của mình á, luôn luôn trong tình trạng tương đối cần phải được chỉnh sửa và nâng cấp mình phải rebuild và renew liên tục nên nhớ cái điều thứ tư đã là phàm phu thì cái tất cả những kiến thức những quan điểm những nhận thức những cái gọi là kinh nghiệm của mình đều ở trong cái tình trạng cần phải rebuild và renew rebuild là đập bỏ xây lại hết còn renew nghĩa là làm mới lại Đấy, làm mới lại sơn vết gác dâu lại nhớ nha cho nên đây là bốn lý do mà tất cả phàm phu đều phải nhớ để mà không có thấy mình là ông cố nội của vũ trụ cũng phải là cái rúng của càng khôn nhớ nha bởi vì nó có đó rồi nó sẽ mất đó và chưa kể những cái điều nữa cái khác là cái biết của phàm phu rất là dễ bị mất cái biết của của tu đầu quần là vĩnh viễn cho đến ngày nước bàn không có thay đổi nó chỉ nâng cao lên lên cao là nâng cấp thôi nhưng mà cái biết của phàm phu nó có thể bị thay đổi biến dạng hoàn toàn ví dụ như bây giờ cái gì giỏi bằng trời mà tôi gõ một cái bon một cái tai nạn nào đó là quý vị khùng lên là coi như hai chục bằng tiến sĩ xong cho quý vị uống một cái loại thuốc gì đó vô là xong bị một cái tai nạn nào đó ảnh hưởng đến cái hộp số cái hũ trao này bùm xong nhớ nha có nhiều lý do lắm quý vị nhiều lý do lắm cho nên đó là phàm phu của mình đó là nhớ là liên luôn trong tình trạng cảnh giác với những bất trắc có thể xảy ra luôn luôn trong tình trạng khiêm tốn nhất như có thể để mình có thể đón nhận những cái hay từ muôn phương biển là cái chỗ có diện tích thấp nhất trên trái đất nhờ vậy biển có một cái lượng nước là không tả được biển chứa tất cả là vì biển thấp nhất người khiêm tốn là người có thể nhận được nhiều nhất nhớ nha tôi nhớ hoài cái câu chuyện một vị võ sĩ ờ, chia tay sư phụ xuống núi lập nghiệp sư phụ nói Ừ, chúng ta học võ chúng ta chinh phục thế giới bằng nắm đấm nhưng con nắm tay lại cũng thấy cái trong cái nắm tay nó nhỏ hơn cái trong vòng tay thay vì con dùng cái nắm đấm để con chinh phục thiên hạ thì con hãy hãy hãy mở rộng cái vòng ôm để con ôm thiên hạ thì con sẽ ôm được nhiều hơn là con nắm lại nhưng mà cái trong nắm tay nó ít hơn cái trong vòng tay mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt mà cái mà trong tầm mắt nó ít hơn cái mà trong đầu của con có thể suy nghĩ tôi rất là tâm đắc câu chuyện đó cái trong nắm tay ít hơn trong vòng tay mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt và cái trong tầm mắt nó ít hơn là cái trong cái khả năng suy nghĩ nhớ nha phải nhớ cái này thì người tu học mới có thể vươn lên đến được những chiều cao chiều rộng và chiều sâu khác đấy và nên nhớ đặc điểm của vị bồ tát là gì một là luôn hướng tới cái tốt hơn hai khả năng buông bỏ rất tốt và ba không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào thế nào là khả năng buông bỏ rất tốt ở thế nào hướng tới cái tốt hơn ngày giàu có ngày đẹp trai ngày hạnh phúc ngày quyền lực ngày uy tín ngày tiếng tâm cỡ nào nhưng mà ngài luôn luôn thấy rằng cái này nó vẫn còn có cái khác tốt hơn đó chính là ngày bỏ hết người đi tu nhiều kiếp vô số kiếp bồ tát đã làm cái chuyện đó ngày sa la phất cũng vậy ngày ngài anan ca diếp một quyền liên cũng vậy rất là nhiều kiếp trở trước khi trở thành một bậc đại nhân của hoàng vũ của vũ trụ thì các vị đã làm được cái chuyện đó, luôn luôn hướng tới cái tốt hơn còn mình thì sao mình đó thì giống như một con khỉ đột mà ôm được trái bằng thấy trái bằng là vũ trụ là một con dồi thấy đóng phân là vũ trụ Đấy. mình là một cái người tàn tật bán vé số mình thấy cái cọc vé số đó là vũ trụ nhưng mà các cái bậc mà bồ tát thượng thừa các bậc pháp khí đó thì không phải như vậy họ luôn nghĩ đến cái khả năng mà mình cái tốt hơn mà mình có thể làm được có thể kiếm được có thể vươn tới đó là đặc điểm thứ nhất của bồ tát và hướng tới cái tốt hơn không có dậm chân tại chỗ cái thứ hai là khả năng buông bỏ bồ tát không vì thích không vì ghét không vì sợ mà ở lại hoài với một thứ nha ừ. cái khả năng buông bỏ rất tốt cái thứ ba bồ tát không tự giam nhốt mình trong một cái chuồng củi lòng chậu nào hết có nghĩa là sao giàu đó là những thành tựu về vật chất về tình cảm về trí tuệ về kiến thức về đạo hạnh tất cả những cái đó đối với Bồ Tát chỉ là tạm dừng chỉ là một cái ba lô hành lý để mà mang đi trên đường mà thôi chứ ngày không coi đó là quê hương là chốn về là cứu cánh là rốt là chỗ rốt ráo phải nên nhớ cái đó Bồ Tát luôn không có tự gian giống mình mình đó là mình vừa lòng với tình cảm gia đình tình cảm nam nữ mình với chồng mình vợ mình con mình bà con quyến thuộc mình đồng bào đồng hương đồng loại của mình còn ngài thì không ngài luôn hướng tới cái gì cao rộng nhất ngài không tự giam nhốt thì kiến thức của ngài đối với một vị bồ tát thứ thiệt tám chục cái bằng tiến sĩ không đủ giam ngài mà ngài phải bỏ hết ngài đi vào rừng ngài tu thiền ngài có ta tài sản muôn hộ đối với ngài nó không có đủ mà ngài muốn có cái gì nó quý hơn cái muôn hộ đó đó là nghĩa là cái khả năng buông bỏ cái tài sản muôn hộ thí dụ ngài không có gói chặt cái cuộc đời ngài vào trong cái vòng tay thê thiết à, đối với ngài chết trong tay thê thiết cũng không hay mà đối với ngài cái chuyện mà da ngựa bọc thay cũng không phải là cái hay mà đối với ngài ngài chết ở đâu cũng được miễn là cái, chết đó đem lại lợi cho muôn loài vạn loài chúng sinh đó đó là bồ tát không tự giam nhốt mình trong vòng tay thê thiếp cũng không làm anh hùng cá nhân để để da ngựa một thay mà một cách chết kiểu nào cũng được miễn là cái chết đó đem lại một lợi ích một cái ý nghĩa cực lớn lớn nhất như có thể đối với chúng sinh khác nhớ cái đó ok tôi mà trời không cần nói nhiều bà con cần thì nó bao nhiêu nó đủ rồi chúc bà con một ngày vui hẹn bà con lại ngày thứ hai thì sao <laughs> dạ, con cảm ơn sư dạ con dạ, chia dạ, bà con dạ ông ông là rẹt, rẹt lẹ đó ông này suy suy hết mình mình rồi cũng mà đi hả là ông không có từng việc gì hết trơn á sáng